ông Invoker tôi gặp hôm trước rồi Hôm trước gặp ở trong cái trận đấu xong rồi bảo là nhường top 1 thì mới được lên trên TV Thế là chuyện đấy bị tôi đập nó sấp mặt luôn Ok Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi anh em ạ Rồi, ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game tôi đây Đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Khánh Tường đã donate ủng hộ cho kênh Cảm ơn anh em Phạm Khánh Tường rất nhiều Ok <clears throat> Anh em thân mến thì hôm nay tôi sẽ chơi một cái live up mà trong cái thời điểm uh, hiện tại có rất nhiều anh em có mong muốn là tôi sẽ làm. Uh, chat thì uh, à, gáy phát đã anh em ạ, à, cho đó có khí thế. Đấy, hôm trước bị tôi đập sấp mặt thì hôm nay cho cơ hội để cho Invoker gỡ lại anh em ạ. <coughs> anh em Toản có hỏi là nay có clip không anh? Không anh em ạ. Hôm nay tôi nghỉ anh em nhá. Nghỉ một ngày. Hôm nay thì thì vợ tôi lên anh em ạ. Đấy, hôm nay vợ tôi ở quê lên nên là hôm nay chắc nghỉ ngày ngày mai sẽ có clip tiếp Đấy, hôm nay thì nhẹ nhàng tình cảm <clears throat> làm clip thôi chứ còn cũng không không không không có up lên ok chưa biết chơi gì <clears throat> à không phải là chưa biết chơi gì tôi tôi sorry anh em tôi biết rồi <clears throat> tôi biết rồi nhưng mà tôi chưa biết là xây dựng theo con đường nào đấy cuối game thì biết rồi nhá anh em nhá nhưng mà đầu game thì nó có nhiều con đường à, chưa biết là đi theo cái con đường nào để đến cuối game <clears throat> ra cái con gấu assassin này tận dụng được à <clears throat> hy vọng là sẽ lên được hai sao sớm thực ra bây giờ mấy con gấu dễ lên hai sao mà nhưng mà nó lên hai sao nhưng mà nó cũng không gạch lắm đâu anh em ạ bọn gấu bây giờ nó yếu lắm cuối game thì cũng sẽ bán thôi ui con này lên hai á con gấu đù lên hai anh em ạ. À. Thôi được rồi. <clears throat> thì thôi, thì thôi cho thì cũng áp thôi chứ còn biết làm nào. hai bit kết hợp hai gấu này. Chưa biết nhỉ? Chưa biết không? <clears throat> Nó có mấy cái con đường ấy Ví dụ ra gấu Saman thì có thể đá qua một chút Saman cũng được Đấy nhưng mà tôi thì tôi thấy là cái chuyện này có vẻ như là nó hơi bít rồi đấy <clears throat> ok anh em nhá đấy anh em thấy là là, là tôi pick những cái gì rồi đấy <laughs> chả có gì giàu diếm cả hôm nay thì tôi um, làm cái đội hình mà rất nhiều anh em yêu cầu mong muốn tôi làm ở trong cái thời điểm gần đây đấy. <clears throat> rất nhiều anh em yêu cầu nhưng mà tôi vẫn chưa làm được chính là bộ insectoid đấy, hôm nay chơi bọ nha anh em nhá anh em yêu cầu và đã rất lâu rồi tôi chưa làm cái bộ insect lý do tại làm sao mà chưa làm bộ insect đấy là bởi vì là cái meta đá thì nó sẽ không chơi được insect anh em ạ đấy sáu đá thì chơi insect là chắc chắn là sẽ toang đấy mết thì là có thể là chúng ta chơi insect được nhưng mà đá thì không nha anh em nhá đấy cái bộ đá là cái bộ cao counter bộ insect rất nhiều <clears throat> chúng ta sẽ có những cái lineup counter nhau insect là một cái lineup rất là mạnh ở giai đoạn game mà cái thời điểm mà liên tục những cái ờ, update trong cái thời điểm gần đây thì cái bộ insect nó được bắp rất nhiều qua mỗi cái lần update là nó lại bắp thêm được một chút đấy nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn rất ít người chơi cái lý do tại làm sao ít người chơi bởi vì là cái bộ đá nó vẫn khỏe đấy bao giờ mà cái line up sáu đá ấy, nó bớt đi cái cái phần trăm uh, trăm trăm mất máu ấy ví dụ như là <clears throat> vẫn là 30% lòng đá đi ok nhưng mà chúng ta mỗi lần đánh chỉ mất 10% thôi 10% máu thôi thì mới đỡ được bởi vì cái bộ insect thì nó sẽ phải chơi kira mà cái bộ kira ấy, thì nó sẽ rất là là, là nhiều máu đấy cái con mà kích hoạt kira máu nó có thể lên tới 6.000 đấy mà 6.000 máu mà bị đóng đá phát mất 30 phần trăm anh em đoán ra được là nó là một phát là 2.000 máu rồi đấy chỉ có có có vỡ đá một phát thôi là mất 2.000 máu trời ơi thì làm sao mà chơi đúng không đấy, tôi chỉ nói là anh em hiểu ngay vấn đề nói thế là đã hiểu ngay vấn đề luôn rồi và bây giờ tôi có một con cây hai tôi có lên óc nhỉ? xem nào không? Không anh em ạ, bởi vì làm sao không có đồ nha anh em nhá. <clears throat> Nếu mà tôi có một cái găng tay Kira thì tôi sẽ áp cấp và tôi sẽ cho cây này vào. Đấy. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta không thể đánh được chuỗi thắng nếu chúng ta không có đồ. Nên là tôi sẽ để tạm con này ở dưới thôi để tôi đép ra quái thôi. Hoặc là lên level 5 tôi sẽ cho vào. Đấy là tôi sẽ không áp đâu. <clears throat> hiện tại chưa có đồ chơi anh em ạ nếu mà định chơi con là cây thì sẽ phải có răng Rakira nha anh em nhé Hoặc là chỉ ít là cũng phải là có một cái viên ngọc Đấy, viên ngọc ma lăng giảm hồi chiêu Đây rồi, chắc bit rồi anh em ạ <clears throat> Hợp lý đấy 4 bit này Đấy, 4 bit Ở level 6 là có thể chơi được 4 bit Đấy, nhưng mà ở level 6 cơ bây giờ tôi tôi chưa muốn up tôi muốn là sẽ giữ cái chuỗi thua lấy một chút tiền đã <clears throat> thực ra bây giờ bài không mạnh chưa lấy được đồ Đấy, nếu mà tôi lấy được đồ thì tôi có thể tôi sẽ chốt nhưng mà tôi chưa lấy được đồ anh em ạ lấy được đồ tôi có thể chốt up cấp luôn đấy lên level 6 luôn hai gấu kẹp 4 bit thậm chí là lên level 7 ở round 12 luôn nếu mà đồ ngon nghẻ <clears throat> nha anh em nhá đồ ngon nghẻ có thể level 7 ở rank 12 sau đó chúng ta kẹp 4 bit kẹp hai gấu và kẹp một con Whisperseer có đồ đấy cái vấn đề quan trọng nhất ấy mà để có cái cơ sở đánh chuỗi thắng đấy chính là có đồ hay không mà thôi nha anh em nhá có hoặc là không có nếu có thì là chơi được còn không có thì đánh chấp nhận thôi anh em đánh từ tốn thôi đánh từ tốn thôi bây giờ tôi không có Nico nhưng nếu mà có Nico tôi kẹp vào luôn đấy rồi từ anh em nhá câu gấu câu gấu câu gấu câu gấu <coughs> ra con gấu sớm anh em ạ à. tôi sẽ kích wizard tôi lên 6 luôn tôi kẹp con giữ, giữ máu vào luôn này không nói nhiều đấy đội hình thì nó phèn mà anh em nên phải có giữ máu vào <coughs> tôi mặc kệ nó bây giờ mà tôi đã xác định như này là tôi chơi là tôi uh, sẽ up cái con gấu lên hai sao luôn sau đó là 6 bit 6 bit kết hợp với ba assassin ở level 9 đấy 8 <coughs> nhở 8 là đủ rồi 8 9 là có thêm Kira 6 bit 3 assassin ở level 8 là đã chơi rồi anh em ạ Lên 9 là có thể cọc hoặc là Kira Ok <clears throat> Đấy, tôi xác định là tôi sẽ không chơi cây nữa mà tôi sẽ câu gấu Ngồi tôi câu gấu luôn Đằng nào đằng cái cô anh em ạ Cho con gấu đi uh. Được Đấy Trời <clears throat> Một con nữa Một con nữa thôi anh em ạ Một con nữa tôi giải tán mấy cái con linh tinh tôi kẹp 4 bit vào luôn Đấy Chơi hai gấu rồi xong rồi kẹp 4 bit vào Như này có đép được quái không đây này <clears throat> Chả nhé lại dí phát lên 7 Tôi nghĩ là hai Metallic chắc cũng đép được quái đấy Có Metallic lên hai sao Chả nhé lại không đép được thì nó lại hơi sai Nhờ anh em nhỉ Trông nhìn có vẻ hơi toang <laughs> Trông có vẻ hơi toang đấy à, Nếu mà mà mà toang thì tôi cũng chỉ cần ăn con quái ở giữa thôi Cố gắng ăn được con quái ở giữa Đấy, dồn hết đam về giữa rồi Không uh, Anh em thấy không Meteorit khỏe mà <clears throat> Kẹp hai Meteorit lúc máu xuống thấp đập nó phát chết luôn Có phần trăm kill luôn Hay quá Rồi Xin gấu đây Không được Đây rồi, ui heo này Từ nha, đây nha ừ, Trận này cũng insect thôi anh em ạ Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải đá qua bit tí Không là nếu mà insect luôn thì cái bộ này nó đắt tiền lắm anh em Insect toàn những cái con 4 tiền với 3 tiền thôi Mà cái bộ insect ấy Những cái con hiệp tế ấy, cái con gốc nó phải lên 2 sao Đấy là cái điều kiện đầu tiên Cái điều kiện thứ hai là nó phải có hiến tế Đấy thì hiến tế thì nó ở level 8 nó chỉ có một con thôi thì nói chung là không ăn thua anh em ạ. Phải lên 9. Lên 9 thì, thì có hai con hiến tế thì mới ra mới chơi được. Ok. Là cái bộ này nó quá đắt tiền luôn để mà chúng ta có thể chơi sớm, chơi luôn. Chúng ta phải đá qua một vài cái bộ khác. Sau đó khoảng sau ra 30 thì đá về insect anh em ạ. Hoặc là thậm chí là ra 35 nếu mà đội hình nó quá yếu u uh, đây rồi hợp lý quá đi mất tôi hợp lý quá anh em ạ rồi thôi nhá bỏ ra ừ, bây giờ ba assassin vào luôn này mạnh rồi anh em ơi à chưa bây giờ cho bit rồi đã hai bit này ở 7 mới là là là ba bit ừ, chưa được thế là phải 4 bit 4 bit là phải lên 8 Rồi tôi sẽ chốt đồ luôn nha anh em nhá Chém lan thì đương nhiên nó sẽ là cái món đồ đầu tiên Chúng ta sẽ lấy cái chém lan Ok <clears throat> Cái nhẫn lé này thì có thể là cái Blink nha anh em nhá Blink cũng hợp lý nhưng mà bây giờ nó cũng chưa có Bởi vì nó trùng Nó trùng thì tôi phải ưu tiên cái chấm phái trước đã Chấm phái đã anh em ạ <clears throat> Thực ra là nó sẽ có hai cái món đồ chấm phái cơ đó là cái chém lan và cái cái cái cái kira cái găng tay kira và tôi cứ chốt trước để giữ máu đã. Rồi, cứ mua những cái con insect rồi Insect mua nhiều nhiều chút xong đó Thì đó chúng ta hiệt tế Ok Rồi, 3 assassin nói chung là cũng mạnh <clears throat> Lên 8 là chúng ta sẽ kẹp vào là 4 bit nữa Đấy, 4 bit 3 assassin ở level 8 Nếu mà ra được cái con cáo thì chúng ta sẽ có là 6 bit 3 assassin ở level 8 Nhưng mà phải ra là con cáo Ra con cáo mới chơi được cái đấy Ra cáo và ra gấu Bán luôn con này đi nhá ok chết rồi rồi Không bán kịp Bán con heo phát là lên được cấp rồi Chán thế nhở Biết tính là gặp cái thằng này này Ăn nổi không? Khó Ơ ừ, được không? Ù, được không? Ui, được đấy, được đấy, được đấy Có phải được Có phải được bạn Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui, được, được, được, được, được, được Nhưng mà con này có giáp Có giáp, có giáp nhưng mà tớ cũng chém mạnh cơ mà bạn Tớ cũng chém mạnh Ừ, tớ cũng... Ui, ui không sao Vẫn được Hay quá, anh em ơi, mày thế À vừa rồi tí xuống hồ anh em ạ đây rồi, biết này Ba assassin ở level 8 Thiếu một con bit nữa thôi, sao gấu nữa là đủ không? Mà chưa có bộ assassin <clears throat> Pha vừa rồi là, là tính toán sai đấy anh em Tôi up cấp nhưng mà tôi thiếu mất một bốn tiền Đấy, một lần up cấp nữa Thiếu một lần mua <clears throat> Trên này có biết được không sợ không ạ? Này chưa biết. Biết mà gặp cái con gấu assassin này thì có khác gì là gặp bố. Ơ? Thua rồi. À? Ừ, vãi đài. Anh em thấy tôi nói đúng không? Gấu assassin bây giờ nó không gánh được đâu. Nó không như ngày trước. Ngày trước gấu assassin 2 sao gánh hết luôn. Bây giờ đam nó yếu rồi đây rồi, 6 bit rồi anh em ơi Đủ 6 bit nhá sáu bit ở level 8 Khiếu nó cao nữa sẽ có 3 assassin Tầm này ổn rồi đấy Tầm này ổn rồi đấy anh em ạ Rao <clears throat> sau là tôi cho 6 bit vào là được 6 bit Sau đó chúng ta có thể dừng lại ở cái level này Chúng ta đợi tích tiền lên nhưng cái tầm này nó form đủ bộ rồi Nó cũng không yếu đâu Nó đủ mạnh rồi Quan trọng là chính là cái có có, có đồ không thôi Có một cái bờ linh thì, thì ấm luôn này Có bờ linh cho gấu thì ấm luôn <clears throat> Quan trọng đấy anh em ạ Đồ đấy quan trọng Bờ linh cho gấu Anh em cứ chơi anh em biết Nếu không có bờ linh nó yếu hơn hẳn luôn Đây rồi nhưng mà không được nhưng mà anh em ơi, ở đây nó có một cái món đồ chấn phái ở cái cái bộ Incest Đó chính là cái hút máu Để tí nữa tôi ghép cái găng Takira Nên là lấy cái Blink Hơi khó nhỉ Round này không để chốt cái Blink được anh em ạ Nó sẽ phải là cái mặt nạ hút máu Nếu mà chơi Incest ấy mà không có Kira ấy Thì xác định là xuống hố Thậm chí còn không vào top cơ Chứ đừng nói là top 1 anh em nhá Chắc chắn là nó phải có một cái găng tay Kira đấy Rồi để tôi ghép cái này luôn Búa xét <clears throat> Tôi sẽ để dành cái ờ, cái cái que kia để tôi ghép cái um, nó gọi là cái MKB gậy như ý giả sử như không có gậy như ý thì hoặc là không có găng tay Kira thì buộc phải ghép cái hút máu trừ giáp thôi nhưng cái hút máu trừ giáp thì nói chung là nó cũng yếu nó không mạnh ở trong cái đội hình này bây giờ làm nào để lên chín để kẹp ba assassin nữa này hoặc là nếu mà ra là con ờ, con con cáo của tôi tốt thì đỡ phải lên 9 tích tiền ở 8 thôi sau đó roll dần ra con insect nó chuyển insect còn nếu mà không ra được con cáo thì chúng ta cũng sẽ phải lên 9 đấy <clears throat> đội hình mà không có ba assassin thì nó cũng yếu anh em ạ nó cũng không mạnh lắm đâu nó trong cái thời điểm hiện tại thì ở trên bàn cờ của tôi là tôi đã mua được ba con insect trên tổng số 4 con kỹ hệ rồi tuy nhiên là bây giờ chúng ta chưa thể cho vào được anh em nhé và còn rất lâu nữa mới có thể cho được con nhện nó phải lên được hai sao đấy sau đó là con à, bọ hung chưa ra bọ hung lên được hai sao nữa sau đó thêm một con nhện thêm một con bọ hung nữa thì mới chơi được còn bây giờ cứ để bit thì ngon hơn anh em ạ tôi thấy cứ bây giờ cứ để bit siêu máu tiền lên á. đây rồi cáo này hay quá cáo rồi ok không cần lên 9 nữa mà chúng ta có luôn ba assassin đấy ba assassin 6 bit ở level ở level 8 mà quá ngon rồi đội hình này cực kỳ mạnh luôn đủ để có thể sống sót sau năm 25 nha anh em nhá Bây giờ tích tiền lên 50 tiền là nó là gọi là chân lý luôn Không có làm gì hết anh em ạ <clears throat> Đợi tiền lên thôi Tầm này bây giờ thì nói chung là quá ổn rồi Bây giờ chỉ cần đồ thôi Bây giờ thêm một cái viên ma lăng để ghép cái bờ Trận này có 9 assassin nhá Đấy 9 assassin kẹp súng này Là cái bọn beat nó cũng khá là sợ này Phải tách đội hình ra Đấy nếu không là nó úp lồng cho một phát rồi nó bắn chết hết ở trong lồng Đấy gặp luôn này Ok Ui nó úp lồng rồi Nó úp lồng chính xác thế nhở Assassin kẹp súng này khỏe, khỏe đấy Nhưng mà Ừ Tớ cũng khỏe Ui rồi Ui có lăng đi rồi này Nhanh thế Ok Bỏ con này đi Chúng ta chơi bốn insect này không chơi heo Chơi uh, ờ, 2 insect kẹp mèo thì mới chơi heo thôi anh em nhé Còn chơi bốn insect thì không đấy. Không có slot đâu Không có slot cho con đấy đâu Mà nếu mà có slot ấy <clears throat> Ví dụ như anh em kẹp vào hai con heo hai sao chẳng hạn thì nói chung là nó cũng có nhưng mà sẽ không có được hưởng hiệu ứng Kira Mắc Tối Đa. Kira nó có 6 tầng thì phải có 6 con đánh gần ở trong đội hình. Đấy, tận dụng hết cái sức mạnh của cái bộ Kira anh em nhé chín warrior chín warrior thì ừ, nói chung là vô tư đi bạn thôi sáu biết rồi mà chưa đủ chín con thế thì làm sao mà đỡ hay quá anh em ơi cắt chuỗi rồi này Đấy, cái tập này tôi bảo mà đội hình này mạnh rồi giai đoạn này nó là cái giai đoạn mà gọi là Cực kỳ mạnh, mạnh nhất luôn ở trong cái cái tầm giá nhá anh em nhá. Ở level 8 3 assassin 6 bit. Mà có cái con gấu assassin nữa chứ. Quá ổn. Chuyện này quá ổn để có thể chuyển sang insect chơi anh em ạ. Và tất nhiên là insect thì tôi cũng sẽ không chơi con gấu assassin này đâu. Tôi một là tôi chơi cáo, hai là tôi chơi 5 đô thôi. Insect mà chơi gấu xin này thì thất bại lắm anh em ạ. Nó yếu. Đấy, cái cái cái meta mà chơi gấu assassin kết hợp với cả insect nó đã có từ rất lâu rồi chứ còn bây giờ thì không ai chơi như thế nữa cái đấy nó ao meta rồi anh em ạ trở lại có chín warrior có saman kẹp với cả phô lần đấy nhưng mà thằng kia có vẻ như nó chưa roll được con phô lần nó vẫn còn đang phải chơi con berserker ừ vãi đái đồ chán thế đồ chán vậy ghép được cái mặt nạ hút máu này bởi vì tôi thường một cái mặt nạ hút máu tí ghép kia ra, ok mà đồ hơi chán đấy có lấy cái cướp điên không hay là bờ linh từ từ đã anh em ạ Tôi tranh thủ up lên 9 để tôi uh, câu thêm được cái con gấu nào thì hai con gấu đấy Ừ, để có thể có, có có có thể là đánh ở level 10 nha anh em nhá. Có khi là trận này tôi cũng sẽ không form insect ở level 9 nữa anh em ạ. 10 round nữa nha anh em nhá, lên 10. Chơi ở level 10. 10 round nữa có thể chuyển insect bây giờ chưa biết thôi anh em ơi. cái bộ insectoid là cái bộ đánh ở siêu late game đấy anh em ạ Nó không phải là cái bộ đánh mà khi mà chúng ta chưa có đồ đâu Khi mà có đồ thì nó sẽ rất mạnh Nhưng mà khi mà chưa có đồ thì nó nó sẽ không không mạnh đấy, Nó không phát huy được cái sức mạnh của nó đâu Thậm chí là nó còn phải cần có những cái con tướng 5 đô Chứ còn bây giờ tôi nghĩ là kể cả cáo kia các thứ thì chơi Insect là cũng không ăn thua Cái tầm này thì cứ phải chúa quỷ hoặc là Sai Linh thôi anh em ạ Nó mới mạnh Đấy, ngộ không Ok <clears throat> Tôi có khi tôi chốt cái bờ linh luôn Cần bờ linh lắm anh em ơi Đang có chuỗi chốt luôn nha anh em nhá Tôi tôi không muốn mất cái chuỗi này Để tôi có tiền để tôi lên level 10 <clears throat> Cái dấu hiệu nhận biết khi mà anh em có thể chuyển được insect ấy Đấy chính là Cái thứ nhất là các cái quân bài của anh em ấy Full 2 sao Đấy, full 2 sao và hiến tế là là là 4 đô nha anh em nhá. Hiến tế 4 đô thì chơi được đấy bắt đầu chuyển được đấy là cái thứ nhất còn cái thứ hai là đồ nữa đồ phải có găng tay kira ở round 25 thì mới chuyển được còn nếu không là phải đợi chưa chuyển được luôn nếu mà không có găng tay kira nhá anh em nhá thiếu găng tay kira là không có đam để chơi insect đâu nói chung là cái bộ điều kiện nó nhiều lắm anh em ơi cái bộ nó đã đắt tiền rồi nó còn khó chơi nói chung là là, là, là nó cần phải có rất nhiều đồ nên theo tôi thì chuyển từ round 30 đến 35 nó là hợp lý Chứ còn anh em chuyển sớm 25 anh em đã chuyển rồi thì một món đồ cam là không ăn thua anh em nhá So với những cái bộ bit các thứ thì một món đồ cam là không chơi được đâu Creator này rồi bit này Chuyện này có thằng bit được phải phết nhỉ <coughs> Như cái cái cái bọn uh, Fallen Witcher Saman ấy Là cái bọn đấy nó cần rất ít đồ Nhưng mà nó mạnh lắm rồi đấy, Nó chỉ cần ví dụ như là anh em có khoảng uh, Ở round 25 có khoảng 4 món đồ tím thôi Đấy <coughs> lấy một món đồ cam thôi là cái bộ đấy nó đã rất mạnh rồi bởi vì nó nhân ba lên mà nếu mà anh em roll ra được con phô lần ở round 25 mà là ba sao thì đồ của anh em cầm nó cũng nhân ba lên thì nó khỏe hơn bao nhiêu còn cái bộ này thì bắt buộc phải có đồ thì chơi được rồi gặp bít à ôi không phải thằng này chơi saman à ù <coughs> đã split hai luôn thế thua có được không khó đấy khó quá mất chuỗi luôn thằng này chơi biết kẹp sa man lại dị thật đấy ok nhưng không sao tôi cũng đã có một cái lượng tiền rồi 26 có thể lên được 10 lên 10 xong rồi kẹp kira vào nó tôi bây giờ tôi vẫn thấy là máu tôi khá nhiều và tôi cũng sẽ không mất quá nhiều máu trong mỗi round đâu nếu mà tôi thua Đấy thế chính vì thế nên là tôi đang kẹp một con con con gấu đù vào để tôi uh, gia tăng thêm cái lượng tiền. May mắn là ra thêm con gấu bán đi được hai tiền rồi, thế là hợp lý rồi nha anh em nhá. <clears throat> Thôi đợi thôi anh em ạ, ngồi đợi đó. Bây giờ nhá, lên level 10 có 25% ra 4 đô. Đấy. 25% ra 3 đô, lúc đấy chúng ta roll insect quá hợp lý nhân tiện là roll thêm con ngộ không hay là roll thêm con 5 đô nữa là xong ui súng assassin lên được 3 sao rồi đấy chín xin cặp súng à. không sao anh em ơi insect counter được insect counter được không sợ u vãi đài súng đồ phèn đấy <laughs> có mỗi cái cái cái cái uh, búa xét ạ <clears throat> rồi có đủ bốn insect rồi anh em nhá và tất nhiên là bây giờ vẫn chưa chơi được đâu Còn rất lâu nữa mới chơi được Tôi là tôi đang nghĩ đến cái việc là Lên 9 ở À lên lên 10 ở round 29 hay là lên 10 ở round 26 đây Bây giờ lên 10 thì kẹp được vào Kira Nhưng mà lại không có Kira Vấn đề là không có Kira thì kẹp cái gì vào cũng chả kẹp được cái gì vào cả Lên 10 chỉ để gọi là chả nhẽ lại thúc đẩy cái việc là ra 5 đô thôi à <clears throat> đúng không nhưng bây giờ lên 10 là kẹp nó cũng có gia tăng cái sức mạnh đâu sức mạnh thậm chí nó cũng chả tăng nhiều áp lên nó có vẻ hơi phí tiền mà. à đây rồi ủa <laughs> hợp lý quá đi mất rồi ôi rồi ôi tại sao nó lại đến cái mức độ như thế này nhở thế có nghĩa là gì có nghĩa là đấy, con nhà phát hành cháu nhà phát triển em <laughs> quả cho như này đúng là kiểu dí chơi insect rồi anh em ạ hợp lý quá đi mất thôi ôi rồi ôi ai đời chưa có cái găng tay Kira thiếu hai món đồ nữa chưa có cái cái cái nhẫn máu không không ngọc máu tự nhiên cái ba 35 nó ra cả hai món luôn anh em ạ à. vãi cứt dấu hiệu top một đây à không phải không <laughs> đây nó không phải là dấu hiệu của chơi Kira đâu anh em ạ mà tôi nghĩ đây nó là cái dấu hiệu của nhà vô địch đấy khả năng cao rồi <laughs> dã man thật sự luôn đấy rồi xong rồi anh em ạ bây giờ cái mà tôi thiếu nó chỉ là một cái cướp điện nha anh em nhá cái mà tôi thiếu nó chỉ là một cái cướp biên thôi Cho con co của tôi Tất nhiên là không phải con co là con gấu ở đâu lên game thì nó sẽ phải là gì Velom nó sẽ phải là cáo Đấy <clears throat> Rồi Quá hợp lý luôn Đấy lên 10 nó phải xứng đáng đấy phải không Quá hợp lý luôn Lên 10 đang chơi beat Đấy gặp ngay cái bọn warrior mà lại có găng tay Kira rồi ấy là không sợ nữa Đấy Hợp lý quá đấy mà thôi Đẩy 18 máu luôn Quá dã man <clears throat> Dấu hiệu top 1 là round 25 chơi Insect Round 25 có đồ Kira đấy anh em <clears throat> Rồi không sợ đấy, Còn mấy cái thằng uh, xin xiểng Ui giời Sợ gì Cái tập này Tôi bớ đằng sau tôi đập hết đấy anh em ạ Con gấu xin rồi nó đủ đồ rồi dăm ba cái thằng ơ cái thằng kia vẫn chưa ra phô lần kìa <laughs> wicker à à wicker à <clears throat> chơi ra hai bảy chưa có một con phô lần nào à ảo thật đấy mẹ phô lần nó chưa cho được vào thì tôi đi rồi tôi bảo rồi đừng có phụ thuộc vào cái bộ đấy nhiều quá Đấy, phô lần không ra nhưng mà vẫn cắm đầu cắm cổ vào mua Saman, mua Drui cơ Bây giờ sắp toang rồi Còn Berserker không gánh được ở trong bộ đấy đâu Sắp đi nơi rồi rồi, Greater Ốc chưa lên được ba Nhưng mà có rất nhiều con lên ba sao Ờ Nhưng mà ốc chưa lên được ba Thì vẫn xuống hố thôi các bạn Ơ kìa, cẩn thận nhá Chết rồi, không đủ, không đủ đam, không đủ đam, không đủ đam Không đủ đam, không đủ đam, được không? Nhảy, nhảy phát đi cho nào Nhảy phát chứ con ốc đi cho nào Nhảy Ê, nhảy được một lần nữa không? Khó rồi, con này nó... Ui, được luôn này Ơ tại sao thế nhở? Ơ tại sao con ốc chết nhở? Nhưng mà vẫn thua Ơ nhưng mà tại sao con ốc chết nhỉ anh em nhỉ Khó hiểu thế nhỉ <coughs> U đây rồi Bây giờ chuyển luôn được không Được đấy Bây giờ chuyển insect cũng được rồi này anh em này à, Từ từ đã tôi vẫn chưa thấy nó to lắm Phải full hai sao đã anh em ạ Full hai sao hiến tế 4 đô thì mới chơi Bây giờ mình hiến tế 3 đô thì cứ từ từ <coughs> Tầm muộn Tầm khoảng 35 chuyển là vừa anh em ạ Ui mà trận này gắt phết nhờ Trận này gắt phết đấy Anh em nhìn kìa Máu đều đều như nhau luôn trừ cái thằng top 1 Top 1 nó khỏe hơn hẳn thôi Còn những cái thằng còn lại trông sắp hấp hối Sắp đi hết đến nơi rồi này Nào chưa <clears throat> Rồi xe nào Ui cái con này cũng to đấy nhá Ui thằng top 1 này thằng top một này nó chơi là nó chơi Kira à có phải không nó dồn đồ cho Velom anh em ạ thằng này dồn đồ cho Velom khỏe phết nhở nhưng mà chắc là tôi vẫn ăn được thôi Tôi có găng tay ra rồi tôi trâu lắm Nói chung là không ăn thua Chưa ăn được Hiện tại tôi đang có hai insect tôi chắc là tôi bỏ gấu ở hiến tế đi nhá. Đây là hiến tế 4 đô đây anh em, 4 đô 2 sao hiến tế khỏe. Chuẩn bị chuyển dần thôi anh em ạ. Tôi sẽ chuyển dần sang insect nếu mà tôi có đủ những cái con 4 đô hiến tế. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ um, có thể là chúng ta sẽ sẽ, sẽ đợi một chút đến round 31 chuyển cũng được 31 chuyển sớm <clears throat> Bây giờ nó chỉ cần con nhện lên hai sao nữa thôi mà nhện lên hai sao nữa là đủ rồi Đấy Tôi có ba hiến tế ở đây ba hiến tế kẹp Kira là quá là ok rồi Súng xin kìa Súng xin bị bớ vào Ừ Mặc dù tôi là không phải bộ assassin đâu nhưng mà tôi vẫn ăn được Đi không? 21 máu Ui đi luôn Hay quá Mũi bít này nó đẩy cũng kinh mà Ở đây có quả trứng anh em ạ à. Tôi thực ra là tôi cũng không muốn bán cái con gấu đù Nhưng mà bây giờ chả nhé lại lại lại, lại lóc lại rau này à Thế nó hơi sai Rồi thôi tôi phải bán gấu đù cái lý do tại làm sao mà tôi nói với anh em là tôi không muốn bán con gấu đù là bởi vì tí nữa ấy, khi mà ra con ngộ không ấy tôi sẽ đánh ngộ không kẹp insect kẹp hai meteorite đấy cái cái cái cái lý do là tại làm sao là như thế đấy tôi cũng xin giải thích cho anh em biết là tại làm sao khi mà kẹp metalit vào kẹp ngũ không vào nó rất khỏe anh em nhé mà thôi phải chấp nhận nó tí nữa tôi tìm lại sau vậy bởi vì là bây giờ chưa có ngũ không nên có gì tôi sẽ tìm lại con gấu đủ sau còn chưa chắc là ngũ không nó đánh với insect đâu ờ, nhưng mà nếu mà chơi ngũ không với insect ấy thì chúng ta sẽ chơi là kết hợp được là 4 bit đấy 4 bit kẹp với cả 4 insect đấy có thể là chơi là kẹp quyền tế lửa vào thì nó cũng khỏe cái bọn 4 bit thì nó chỉ không có cái sơ tách giống như 6 bit thôi nhưng mà đam thì nó giống hệt cái sức mạnh của nó là giống hệt chỉ có không được sơ tách thôi Đấy rồi Đấy tôi nghĩ là cái chém lan thôi Không còn cái món đồ nào khác cả Chém lan là ok nhất rồi Berlin chém lan <coughs> Găng tay Kira nó Quá là ok rồi Thậm chí là cho cái con này nó bờ linh cùng với con gấu luôn cũng được này Ừ hợp lý Nhà anh em nhở Cho Velom bờ linh cùng với gấu luôn <clears throat> Hai con bảo kê cho nhau Một con có giáp thép Một con thì đam to Nhảy bờ linh xuống phát thả bãi độc Trừ giáp của đối thủ Sau đó là gấu assassin nhảy lên clear Ui giời Hợp lý <clears throat> Quên mất bây giờ nói tha tha bất tuyệt một hồi mới để ý là ông Evo kia ông cũng bay màu rồi Đang sang xem tôi này Đấy vẫn chưa có cơ hội phục thủ <laughs> Vẫn chưa có cơ hội phục thủ Lại phải thêm trận nữa rồi <clears throat> Tiếc qua trận trước tôi không cho anh em xem với trận gặp Invoker Invoker gáy khét lắm anh em ạ à. Nhưng mà trận đấy tôi lại không up lên Tôi trận tôi không quay Ok Đi rồi Ui tôi nhìn nhầm không phải thằng kia là chưa đi mà nó còn ba máu tôi tôi gặp cái thằng thằng thằng chơi goblin cơ chơi goblin nhưng mà dồn đồ cho velom ghê nhở khỏe phết đấy velom này được bắp giáp trông khỏe thế nhở thấy có vẻ như là rất nhiều người chơi đây từ hồi mà cộng thêm có 5 giáp thôi mà nhiều người chơi thế u uh, đều anh em ơi insect bốn đô này u uh, được luôn hợp lý thôi được rồi nhá tài tán thôi anh em ơi Đâu à? ừ, Đây, 4 insect này Ok, đấy Đây, nhầm nhầm nhầm nhầm, đây Hiến tế nó cứ phải 4 đô hiến tế vào Rồi, thằng này chơi gì đấy Chơi cái gì ấy nhở Hình như là Saman kết hợp với cái gì Meteorit à Saman Meteorit à Ờ, à, cũng mạnh Thôi đi rồi bạn ơi Đấy, tôi chuyển sang insect rồi đấy anh em Nếu anh em không để ý thì bây giờ chúng ta đang là insect rồi đấy Khỏe chưa? Khỏe đấy chứ Ui, nó có cũng không nhỉ Kiếm hồn Ok, con này chơi cũng được Tí nữa chuyển nó hai sao thì 5 đô thì chơi Có cái gì đâu Ok Mà tôi nghĩ là cái con gấu assassin này bây giờ nó phèn rồi đấy Đánh bọn này Nếu mà clear thì giai đoạn đầu clear khỏe đấy Nhưng mà kiểu đến cái giai đoạn mà clear hết rồi ấy, Xong rồi còn solo thì đánh cái kiểu gì được Tôi nghĩ là tôi sẽ chuyển dần sang cáo thôi Nếu mà tôi nhận thấy là có thể không đánh cho nó tôi sẽ chuyển sang trụ cáo <clears throat> Về căn bản là có con ngộ không này không là nó clear insect cũng phải phết đấy Trừ khi là hóa đẹp hóa ra nhiều nhện thôi Nhiều nhện cả. Ok chắc là tôi nghĩ là đâu này tôi cũng thắng nó Ui anh em nhìn nó cũng không gõ kìa Mà nó trâu thật đấy Trâu thật sự anh em ạ Ui rồi ôi đấm như thế kia Gãi kẻ nó à Đánh nổi luôn đấy Thua này Ui vãi cứt bộ không một ừ, khỏe đến thế nhở ba món đồ cam anh em ạ à. ui nó hơn tôi một món đồ cam ừ. này đã ba món đồ cam rồi này bộ không một mà đồ nhiều thì nó cũng khỏe thôi anh em ạ à. quan trọng hay là nó có đồ hay không thôi ừ. không biết là con cáo này nó có ra gì không nhưng mà tôi thấy Thay con cáo này vào khi lại vớ vẩn lại thua luôn Tôi cần có con 5 đô ấy anh em ạ Chứ còn cáo tôi cũng không đánh giá cao lắm Thay con cáo cho con Assassin thì nó chỉ khỏe với giai đoạn solo thôi Chứ còn gấu Assassin thì nó clear đầu game nó cũng khỏe hơn Con cáo là nhiều khi chọc ngu ấy Chọc vào mấy con đứng ở trong góc là chả trúng được con nào ừ. Căng thẳng quá nhờ anh em nhỉ Phút, phút thứ 34 rồi đấy rao thứ 34 rồi đấy rồi nó chơi là nó cũng là, là kẹp cả hai con mèo ba sao nó không có tín thật đấy nó ngồi nó đứng một chỗ cho nó clear kìa ừ, nhưng mà rao này tôi gọi là nhiệm ba nhá chứ chắc thua đâu rồi cái nhiệm ba này rồi ờ, con lick ba không ăn được rồi nhìn trông đúng kiểu gãi luôn ấy mà rõ ràng là có găng tay kira rồi nhá kiểu gãi cho con ngộ không này luôn ui rồi vẫn thua anh em ạ xoay mà phát nữa ù không được chán thế vớ vẩn thua chứ có đẩy mỗi đang mất chín máu này ừ, hay là bây giờ bán lốt mấy con gấu đi nhở cho thêm hiến tế vào cho nó khỏe nhở anh em nhở càng nhiều hiến tế càng tốt nhở còn bây giờ cảm giác mấy con gấu phèn quá anh em ơi Gọi đệ ở giai đoạn đầu game ấy Xong rồi toàn bị nó, nó, nó clear thôi có vẻ không ăn thua cho lắm Chúng ta bước sang round 35 rồi Thực ra là bây giờ nếu mà tôi có ba món đồ cam mà tôi chơi Insect thì tôi cũng đã gọi là mắc binh rồi đấy Bây giờ tôi cần là cần cái gì? Cần cái món đồ là có thể là cái giáp xoay thôi Chứ còn cái uh, cướp điên thì chắc không có rồi Chuyện này không có khó xin cái góc xoay ok lắm cái dây chuyền thế thế này không có giáp xoay thực ra nó không phải đòi hỏi được cái giáp xoay là cái gì đấy nó rất khó chúng ta phải thêm người giáp thêm người nhẫn nhẫn máu không thể có được đấy là điều rất là vô lý thôi thì bây giờ tôi cũng không muốn bán đâu rồi tôi sẽ lấy cái uh, cái cái phản nhá anh em nhá những thông minh của tôi ghép cái bờ linh phản này tôi nghĩ chỉ có bờ linh phản này mới giết được con velom ở đâu nó bờ linh vào đây nó đánh tôi phát tôi bật phản lên chết luôn đấy là ok nhất cảm giác độ không cứng thật sự luôn Ơi bây giờ tôi có vẻ tôi khá mạnh đấy chứ Phải không Nhìn con giáo chọc đau phết đấy Ăn rồi này có ăn không Ê Tôi biết ngay Anh em biết tại sao Bởi vì con cáo này lúc nó solo thì nó không bị giảm đam Con gấu lúc solo bị giảm đam anh em ạ Con cáo là lúc chọt ấy thì nó chọt vào một đối tượng thôi Chứ nó không nhảy kiểu cái con gấu assassin Là nhảy tất cả các cái con ở trên bàn cờ của đối thủ thì con này nó chỉ chọt vào một cái vị trí và cái vị trí đấy nó nhận đủ cái lượng đam đến từ những cái ờ, cái cái cú chọt của nó đâu căng thẳng phết đấy Bây giờ tôi thử test cho anh em một round nhá Tôi test tôi chuyển đồ cho Velom Liệu rằng là chúng ta có thể ăn nổi không Nếu mà chúng ta phun đồ cho Velom gần như là vu đồ anh em nhá <coughs> thế là bờ linh ở phía sau tung trưởng luôn xong rồi bắt đầu vã đây nó gọi là cái bộ bit capira à, insect kira ngầm to là velom không ăn thua anh em ạ trông yếu quá velom này đánh rất yếu lắm ui bị con vị không một để trong cái bộ này nó đập cho kìa vãi đài Chết rồi, thua à Ui, kiếm hồn hai sao này Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, chuyển luôn anh em nhá Tôi nghĩ là chỉ có con này nó mới cứu tôi thôi Không có con nào cứu nữa đâu Kiếm hồn hai anh em ạ à. 5 đô 2 sao tôi nói rồi Cứu 5 đô 2 sao mà phang thôi Cứu 5 đô 2 sao mà phang cho tôi Đừng có suy nghĩ gì nhiều chơi insect cũng phải chơi 5 đô anh em ạ đừng có chơi mấy cái con 4 đô làm gì meta này 5 đô mà phang ngộ không này rồi kiếm hồn chú quỷ các được hết thậm chí là bom máy bay xa linh ok hết nhưng mà nhờ trông nó vẫn cứng thế nhở nhìn con ngộ không nó vẫn chưa thấy mất máu rồi trông nó đập kìa tôi mẹ ơi kiếm hồn tôi có đấm được nó mất máu không vậy ú tôi còn nhiều sâu lắm mà lên nhớ tôi có chiến thắng nhá u Cái gì đấy Anh em có nhìn thấy máu tự nhiên tụt nhanh không Ờ tôi có chơi bit đâu mà sao máu tụt nhanh thế nhở Như kiểu là bị dính sợ tách của bit vậy Nhưng mà không phải anh em ạ à. Tôi chơi insect đấy chứ Hay là có cái bắp gì ngầm ở trong cái bộ này không Ờ lạ <laughs> Hơi lạ đấy nhá Quả tụt máu cực kỳ nhanh luôn Không hiểu được là tại sao anh em ạ à.